個質素如何啦。如果好嘅話，第時就可以拍多啲 vlog 俾大家睇噶啦。乖仔啦。姐姐咧？咩啊？我唔要你啊！哇！

姐姐咧就話佢有啲嘢要做，就改兩點半。起身啦，沖涼啦，喂，沖涼啦，起身啦，沖涼啦，污糟糟你睇你個樣，一陣間變靚仔好冇？好冇啊？拜拜拜拜。